Thì uh, hôm nay à, Sơn đã có mặt ở à, khu trung tâm lễ hội gọi là lễ hội té nước Thì theo cái tiếng của người dân tộc Thái ở trên Tây Bắc là cụ thể là thuộc tỉnh Lai Châu Thì uh, ngày hôm nay nó là ngày mùng 10 tháng 3 uh, cái phiên à, cái cái lễ hội uh, té nước này sẽ được uh, tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm các bạn ạ Nó thuộc uh, xã gì anh ở đây là xã Thổng Lào, xã... Phong Thổ, tỉnh Lai Châu À vâng Đấy các bạn ơi thì uh, cái lễ hội này thì ờ, người dân ờ, địa bàn ở đây có nghĩa là những người dân địa phương ở đây thì người ta cũng đã chuẩn bị tất cả những cái để người ta à vâng thì ờ, người ta cũng chuẩn bị để phục vụ cho trong cái kiểu cái nghi lễ của ngày ngày lễ hội ấy các bạn thì uh, bây giờ thì Sơn đang đứng cạnh <laughs> một anh giai cũng là người dân bản địa ở đây và <laughs> thấy ở <laughs> phía trước đây thì các bạn quan sát thấy là có hai cái máy bơm rất là to đúng không thì uh, Sơn sẽ hỏi anh giai ở đây chính là người bản địa và về cái phong tục này nó kỹ hơn một chút các bạn nhé à, anh trai cho em hỏi là thì cái phong tục này thì là nó chính là của người uh, dân tộc Lào là là tổ chức có nghĩa đây à, cái phong tục ờ, lễ hội đất nước này là chính là của người dân tộc Thái Thái vâng. trắng ở à. xã uh, ờ, Khổng Lào và quanh đây là khu vực có cả ờ, Mường So này, Bản Lang này, Phong Hèn này đều có người dân tộc Thái sinh sống ở đây. Vâng. Và cái lễ hội này là, là hàng năm là, là tổ chức vào đúng ngày à, dỗ tổ của cả nước và nó ngày 10 tháng 3 là sẽ tổ chức thường xuyên năm nào cũng vậy. Vâng. Có năm như năm nay là 3 ngày liền. À. Và mọi năm thì ờ, chỉ một ngày thôi nhưng năm nay là là cấp trên thì đã được ờ, cho ừ, tổ chức 3 ngày. Vâng. bắt đầu từ ngày mùng 8, mùng 8, mùng 9, ờ, mùng 10 âm lịch. À, ngày hôm nay thì là ngày mùng 10 thì mùng là ngày 10, ngày cuối cùng ngày của lễ hội. Vâng. Và chiều nay là như các bạn biết là tôi đã chuẩn bị những cái đồ để chiều nay là té nước rồi. Vâng. À, té thì có rất nhiều đây dùng máy bơm này dùng súng này vâng. và chiều nay có những uh, ô tô người ta chở téc nữa đi qua đường té và té thi đấu ở dưới suối nhưng mà trên đường cũng thi đấu nghĩa là vâng. té có nghĩa là tất cả những uh, người dân cũng như là du khách ờ, khách du khách đến là được đều được à, thức cái, đều đi qua những con đường ở đây hoặc là đến cái trung tâm lễ hội này thì đều bị té nước hết té. đúng không ạ mình có súng mình có thể bắn lại người ta à đấy, súng súng súng nước đây đúng không ạ và đây chuẩn bị những cái đồ dùng đấy máy bơm nước mình lấy nước tại bể mấy mấy giếng là để à mình té <laughs> Cái này là mình chuẩn bị để phục vụ cho buổi chiều nay là là khi mà chính thức vào cái lễ hội té nước đấy rưỡi là 2 giờ bắt đầu thi rồi thi té nước. Vâng. Đấy như các bạn quan sát đây có hai cái máy bơm rất là to mà <laughs> nhà anh ờ, ở đây người dân bản địa ở đây là người ta chuẩn bị để phục vụ cho cái lễ hội té nước vào buổi chiều ngày hôm nay các bạn. Thì ờ, các bạn cố gắng là để ờ, xem hết cái video này để xem là <laughs> cái phong trào lễ hội té nước của người dân bản địa ở nơi đây nó sẽ như thế nào thì Mời các bạn là theo dõi hết video của anh em mình nhé à, Bây giờ thì Sơn à, đang di chuyển vào bên trong cái khu trung tâm lễ hội Té Lước các bạn ạ Thì à, như cái lời giới thiệu của anh à, một anh người dân bản địa ở nơi đây ấy Thì à, cái khu trung tâm lễ hội đây như ở bên dưới đây các bạn này ở bên dưới các bạn nhìn thấy đây nhưng mà lát thì mình à, sẽ sử dụng bằng à, máy bay flycam để quay từ trên cao xuống các bạn nhé lễ hội này thì người ta sẽ tổ chức vào buổi chiều ngày mùng 10 các bạn ạ có nghĩa là khi người ta làm những cái lễ ờ, té nước các thứ thì người ta tổ chức vào buổi chiều ngày mùng 10 và bây giờ thì nó vẫn là đang buổi trưa thôi với 12 giờ trưa thì à, sơn đang quan sát ở khu vực quanh đây thì à, người dân họ bán rất là nhiều những cái súng nước này các bạn này súng nước này để phục vụ cho những kiểu như là bạn trẻ thanh niên nam nữ là mua súng nước này để à, gọi là <laughs> phục vụ trong cái lễ hội té nước ấy đây có hai cậu bé này đang gọi là <laughs> hoạt động súng khởi động súng Đấy đấy súng thế sao lấy súng của mình ra mà bắn thế lại bắn cái súng này thì bắn thế nào được và lấy cái súng chuẩn của mình nhưng mà bắn <laughs> đấy các bạn ạ cũng rất là đồng vui thế nhưng mà chắc là buổi chiều nay mình sẽ à, không quay bằng cái máy quay này được đâu bởi vì à, mọi người ở đây bảo là lên hạn chế quay bằng những cái máy quay bên dưới hoặc là điện thoại mọi thứ là lên uh, cho vào đấy đấy rồi em mời cho anh chín ạ ấy đấy em muốn đi tu chưa đấy đây này các bạn này thì uh, mình đây khi chưa vào lễ hội mà đã bị một uh, em gái nhỏ là bắn được một phát rồi nhưng bây giờ mình mà bắn một lại một cái là em uh, hơi mệt còn đây đây uh... Bây giờ thì Sơn đang đi vào cái khu cổng chính của trung tâm lễ hội té nước các bạn ạ Thì bây giờ Sơn sẽ đi vào bên trong Bên trong này để Ờ, xem là tất cả bên trong này ờ, người ờ, đồng bào dân tộc Thái ở trên này họ tổ chức những cái lễ hội và họ sẽ té nước như thế nào thì Sơn sẽ cố gắng để ghi toàn bộ những cái hình ảnh mà khi người dân đồng bào ở đây người ta tham gia cái lễ hội té nước các bạn nhé. Ở phía bên dưới kia là chính là cái nơi trung tâm để mọi người đang tham gia cái lễ hội té nước ở trên này đấy các bạn thì ờ, chính là cái khu vực ờ, kia như các bạn thấy có những cái lá cờ kia mọi người ờ, đang đi ra giữa dòng suối kia và đang tổ chức cái cuộc thi lễ hội té nước các bạn đây mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem một xíu đây đó các anh đang lội ở dưới dòng suối và chuẩn bị chờ tiếng còi của ban trọng tài và sẽ bắt đầu té nhau các bạn ạ mọi người đang bắt đầu té nhau họ ờ, đang thi đấy các bạn ạ đang thi thi té nước ấy <laughs> bên nào ờ, bị, bị té giật lùi ờ, xong rồi bỏ chạy là thua ấy không té lại được nữa là thua đấy các bạn một à, lễ hội rất là đông vui rất là ý nghĩa của à, người đồng bào dân tộc Thái các bạn nhé là phía xa xa ở trên cây cầu trên kia thì à, mọi người cũng đang tham gia những cái trò chơi té nước các bạn ạ. Khi Sơn lên à, khu vực ở bên trên này thì à, rất là đông vui các bạn ạ bởi vì trên này thì toàn bộ là kiểu thanh niên nam nữ là các bạn ý ờ, sẽ tham gia ở cái khu vực trên này người ta sẽ sẽ ờ, kiểu vui chơi ở đây té nước ở đây ấy thì <laughs> nó vui hơn ở dưới kia là khu của ban tổ chức người ta kiểu như là ở ờ, khu dưới kia thì là kiểu như ban tổ chức của người ta kiểu thi đấu đấy các bạn còn à, trên này thì toàn bộ là các bạn thanh niên nam nữ là người ta sẽ tổ chức à, vui chơi té nước trên này các bạn nhé trên một cây cầu bắc qua con suối mà mọi người đang ờ, tổ chức vui chơi cái lễ hội té nước đây các bạn à, Cây cầu này là cây cầu treo các bạn nhá Nó cũng khá là rùng rình <laughs> Mình đứng trên này thì uh, chắc là hình ảnh mình ghi nó sẽ không được uh, được kiểu ổn định lắm đâu Bởi vì cây cầu nó rùng rình quá Đây, Sơn quan sát thấy bên dưới này uh, mọi người uh, đang rất là vui này Đang té nước Các bạn trai, bạn gái rồi đang tham gia <laughs> cái trò chơi té nước nhau Rất vui các bạn ạ ở phía xa xa trên kia nữa cũng còn rất là đông người cực kỳ là vui luôn các bạn nhé lễ hội này thì ờ, được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm các bạn ạ là ngày hội chính thì ờ, sẽ tổ chức vào ngày mùng 10 luôn à, thường thường thì người ta tổ chức sẽ tổ chức 3 ngày từ ngày mùng 8 mùng 9 mùng 10 Ồ à, Em ơi, cho anh hỏi một xíu để em khi em đi tham gia cái lễ hội này mà khi đi ra khu vực này thì cái cảm nhận của em lúc này thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là <laughs> cảm thấy ướt át dạ, vâng ạ. bởi vì ờ bởi vì là mình vốn dĩ là con gái rồi thì mình lại có cái sự ướt át như này mình cảm thấy rất vui đúng không đúng không ạ vui đúng không cảm xúc sướng đúng không vâng sung sướng sướng tu đỉnh luôn đúng không em <laughs> à thế là sướng lên đỉnh luôn à sướng lên đỉnh luôn á anh anh anh ờ. <laughs> anh Ờ, ờ thôi em em ơi, anh uh, thứ nhất là anh anh cũng xin phép em vì anh đang tác nghiệp công việc ấy thì nó ảnh hưởng đến đến uh, công việc một chút với cả máy quay thì nó sẽ ướt nó sẽ bị hỏng mất. Ờ em có nghĩa là em bắn vào chim anh à không mà em thì em chỉ bơm bơm để làm màu thôi à bơm làm mẫu á làm màu làm màu à bơm bơm làm màu thôi gì ừ em bơm như nào ấy ờ đứng trên cái cầu này dùng rình quá nhở mọi người đi qua đi lại dùng rình quá à, một bạn gái rất xinh các bạn nhá à, à, bạn ấy đang à, tham gia cái chương trình lễ hội té nước này và à là link facebook minh nguyệt à Minh Nguyệt thế em tên thật là Nguyệt luôn à? Vâng, em tên là Nguyệt ạ. Nguyệt là người ờ, ở tỉnh nào em nhở? Em ở em gốc đây luôn ạ. À gốc Lai Châu này luôn đúng không? Em là fan dược, em là fan dược của của lễ hội này em chơi lên 10 năm rồi ạ. Ồ, rất hay. Rồi rồi. Đấy té đi, quay lại té đi em ơi. Hay, hay quá các bạn ơi. rất là vui, rất là hay luôn. Thật ra thì bây giờ mình cũng rất muốn có một cái cảm giác được xuống ở bên dưới này Xuống bên dưới này để uh, té lướt cùng mọi người rồi Nhưng mà <laughs> vì là cũng đang muốn uh, cầm máy quay và ghi lại những cái hình ảnh ở đây để uh, truyền tải lên uh, cho mọi người xem Cho nên là thôi mình sẽ <laughs> kìm nén lại <laughs> các bạn nhé, Đấy và đứng trên này để ghi lại hình ảnh cho các bạn xem à, Phía trước mặt các bạn đây chính là <laughs> một dịch vụ bán xô Để phục vụ cho cái lễ hội té nước này các bạn Phục vụ cho các thanh niên nam nữ Người ta đem ờ, xô đem chậu ra tận bờ suối để bán luôn các bạn này à, <laughs> Rất là vui, rất là hay Cũng đó là cũng là một ờ, hình thức phục vụ và một hình thức kinh doanh rất là hay các bạn ạ Cái kia con à, Thì con giữa vòng luôn mình quan sát thấy có một bạn quay phim <laughs> khi ờ, cầm máy quay đi xuống kia thì uh, các bạn ấy té cho phải lên luôn các bạn <laughs> lên luôn không uh, xuống được nữa <laughs> anh chàng uh, không xuống được bên dưới nữa chắc là định xuống bên dưới để quay các bạn nhưng mà bị té rồi phía bên kia thì uh, đang uh, tấn công nhau bằng những uh, gọi là những chậu nước những uh, xô nước rất là mạnh với <laughs> bác cán bộ công an khi <laughs> xuống đây là cũng à, bị té hết rồi <laughs> đuổi kiểu té nước đuổi các bạn đây còn khu vực bên này thì như các bạn xem này à, người ta dùng máy bơm người người ta dùng máy bơm người ta dùng máy bơm để người ta té nước này đó đây các bạn nhá rất là rất là đông vui luôn các ờ, người lớn và trẻ nhỏ mọi người đều ờ, tham gia cái lễ hội này Ôi, <laughs> mình phải chạy đấy vì là ờ, ấy rất đông vui các bạn ạ Giờ mình sẽ đứng sang bên cái góc bên này đứng sang góc bên này để tránh những cái vòi nước của các anh ở đây các bạn ạ mình sẽ đứng ở đây để ghi hình một chút ở khu vực này nhá tất cả những người đi qua những người đi qua đường ở đây thì đều bị bị té nước <laughs> rất hay rất hay rất vui đấy Dậm thì xe cảnh sát giao thông cũng uh, ăn luôn Xe tải luôn này các bạn này Hay chưa <laughs> Đây, có hai bạn gái này <laughs> ướt hết các bạn ạ Đấy các bạn nhé, tất cả những cái xe đi lại qua đường ở khu trung tâm lễ hội này thì mọi người à, đều bị té nước các bạn này Mọi người đều bị té nước như thế này nhá còn à, không phải là chỉ à, riêng mình chỗ này đâu và còn xung quanh xung quanh tất cả những cái khu vực từ đầu lễ hội từ đầu cái khu đi vào lễ hội cho đến cuối khu lễ hội thì à, mọi người đều cầm vòi nước và cầm những cái gáo nước như là những cái súng bắn nước để để xịt những người đi đường nó mang lại một cái ý nghĩa là cái lễ hội kiểu như là may mắn đấy các bạn trong cái ngày hội té nước này các bạn này Trước cầu kia thì mình quan sát thấy là cũng khá là nhiều các xe của các thanh niên đi đang ờ, chuẩn bị à, dính nước rồi đấy. Đấy. ôi một thanh niên vừa xịt vào máy của mình luôn à nhưng mà thôi kệ đi các bạn chắc là không sao đâu à, có khi chắc là mình phải đứng sang góc bên kia thôi đứng góc bên này thì cũng dễ bị xịt đây là <laughs> khu vực này là mọi người đang ờ, kiểu lấy nước để để ờ, <laughs> té vào những người đi đường các bạn ạ các ờ, bạn thanh niên rất là vui à, chương trình té nước này thì sẽ hết ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 các bạn ạ nó sẽ hết buổi chiều ngày hôm nay luôn các bạn nhé mọi người đi đường là là là là, là đều uh, xin nước hết các bạn mình à, quay đây nhưng mình rất là ghê mọi người xịt vào <laughs> Rất ghê mọi người sẽ sẽ xịt nước vào vào à, máy quay của mình Và mình cũng bị mấy lần rồi Đây, tất cả các xe đi lại qua cũng như là người dân đi lại qua đây Là đều xịt nước Đều xịt nước vào để kiểu như là lấy cái sự may mắn của, của những cái ngày lễ hội đấy các bạn à, mình sẽ đứng chờ xem là có <laughs> bạn nào đi bộ mà bị bị cả cái <laughs> cái xô nước mọi người không các bạn nhá à. quay đầu đội kia thấy xin nước bắt quay đầu luôn đây <laughs> xịt hết các bạn ạ đều bị hết luôn à. đây là lễ hội té nước chứ không phải là lễ hội rửa xe đâu các bạn nhá không phải là dịch vụ rửa xe đâu nhá ờ. đây là lễ hội té nước của người dân tộc à, đồng bào dân tộc à, thái trắng các bạn ạ <laughs> mọi người đi qua đây đều bị ướt hết này <laughs> không cần biết ai với ai cả <laughs> chạy hết rất vui mọi người ạ <laughs> anh anh bánh bánh bò bánh bông <laughs> cũng đang sợ là nó ôi đài hút vào nhau rồi và chạm rồi và chạm rồi các bạn ạ đoàn cá đông các bạn này chị người dân tộc Giao này <laughs> Dừng lại đây rồi Dừng lại đây rồi Dừng lại đây, người <laughs> ta xịt luôn đấy các bạn ạ mọi người kể cả là đi công việc qua đây hay là đi chơi thì đều bị té hết các bạn nhé che che đây có mấy mẹ con nhà này che ô à. che ô lùa từ dưới háng ngồi lên hay quá người ta bán xô bán chậu để phục vụ cho cái lễ hội té lưa các bạn này à, đây là có bạn thanh niên có khi là mình à, cho cho phép mình hỏi à, bạn một chút nhé à, cho, cho mình hỏi cái cảm giác mà ờ, cảm xúc mà khi các bạn đi tham gia cái lễ hội té nước này thì ờ, cảm xúc của các bạn ờ, hiện tại như thế này thì cảm giác như thế nào? Rất vui và phê anh ạ. À, vui và phê thôi. Rất vui và phê, chỉ biết nói hai câu vui và phê đúng không? À, đây là chắc à, bạn bạn gái của bạn đúng không? Hai hai hai người đang yêu nhau thôi đúng không? Không, đây là bạn bè thôi. À thế à, bạn bè rồi. Ờ, đây đây là một đôi bạn à, cũng đang đang đi tham gia cái lễ hội té nước các bạn ạ. Và bạn ấy đang mua một cái chậu <laughs> để à, tham gia vào lễ hội <laughs> à còn bị bị té cả nước mắm tôm nữa té mắm tôm ôi thế thì thế thì cũng không ai làm nhở ờ. à, Để tôi nhá chúc à, hai bạn đi chơi vui vẻ nhá à, quan sát thấy một đôi bạn nữa mua xô mua chậu để tí té các bạn này đây à, mọi người đi thăm à, à, hai bạn à, đi à, bây giờ mới bắt đầu đi à hay là đi được mấy vòng rồi à đi được chục vòng rồi à bây giờ mới bắt đầu à, mua gọi là đồ nghề dụng cụ để đi té à <laughs> bây giờ kiểu như gọi là đi phùng tù đúng không <laughs> ờ nhưng mà không lên pha mắm tôm các em nhé bởi vì à, có một số các bạn là pha mắm tôm thì à, nó không hay cho lắm ờ chỉ là té nước bình thường để gọi là nó vui thôi chứ đừng có pha mắm tôm nữa để <laughs> nhá chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nhá <laughs> mua xô để ờ, lấy nước đi té phục thủ các bạn ạ vui cực luôn